Xin chào các bạn Hôm nay tôi sẽ test cho các bạn xem một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa nhập Bếp có thương hiệu là Paloma, mã số series của bếp là ICN900BL Bốn mã số cuối của bếp để bảo hành là 0687 Bếp này thì được xuất xưởng vào tháng 10, tháng 11 năm 2015 Mình sẽ mở ra để các bạn xem nội thất bên trong là phía bên trong của bếp đây tôi cũng sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem luôn ngoài của đất đấy đầu tiên sẽ thử cho các bạn xem chức năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa lúc chức năng này được sẽ bật hết cả ba bếp lên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 vì bếp có hai pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin thông thường như là pin con ó pin con thỏ có giá khoảng 15 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng khoảng 20 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 ờ, cho đến 3 tuần những loại pin có giá cao hơn như là Panasonic Toshiba Maxell thì những loại pin này có giá là khoảng 40 ờ, ngàn một cặp các bạn sử dụng với bếp này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 do nhiệt độ nóng hơn đây que cảm biến tiếp xúc với nhiệt độ khoảng hơn 300 độ nó đã khóa ga đây dù công tắc vẫn đang mở thì ở vị trí khác nhau nhiệt độ nó khác nhau nên thời điểm khóa ga có thể nó cũng sẽ khác nhau thì để cũng như các vấn đề về pin các bạn cũng như để các bạn sử dụng pin một cách nó hiệu quả hơn rồi ờ, sử dụng bếp một cách nó hiệu quả tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm một pin pin sạc như thế này pin pin sạc này còn tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 có tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng đứa con trai của tôi vừa mới thoát ra thì công tắc có đang mở hai bếp đều đã thoát ra thực hiện chức năng thoát ra khi nước chuyển động thành công tiếp theo trong hướng dẫn cho các bạn sử dụng pin sạc để sử dụng pin sạc chúng ta kéo một pin ở đây ra lớp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế đi kèm với đó để tăng chiều dài cho pin thì chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo cho pin pin của chúng tôi nó cũng ngắn thôi các bạn chú ý cực dương của nó pin khi giao bếp chúng tôi đã giao sẵn cho chúng các bạn là một cái ký tự dấu cộng ở đây dấu trừ ở đây dấu cộng là cực âm dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm phía cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào sau chúng ta lắp vào hộp pin thôi trong hộp pin đó giải xuất hoặc làm sao giúp cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo cái này các bạn để một đầu của lò xo tiếp xúc với hết cái một pin thì các bạn chú ý là chúng ta tránh lắp sai lắp đảo cực vì thứ nhất bếp sẽ không hoạt động khi mà chúng ta lắp sai thứ hai nếu mà để lâu ngày quá thì pin của chúng ta sẽ bị hư hỏng luôn ở đây thì bếp cái lắp pin sạc và sử dụng bình thường nếu các bạn đang sử dụng pin sạc mà để muốn biết cái lượng pin của nó còn nhiều hay ít thì chúng ta có thể nhìn một cái đèn ở đây đèn nó sáng đỏ đây tức là pin của nó sắp hết hoặc là các bạn nghe tiếng đánh lửa của nó cái đánh lửa của bếp nhanh nó mạnh như thế này tức là bếp của chúng ta nó còn nhiều pin cái đánh lửa của yếu nó chậm dần đi tức là bếp sắp hết pin chúng ta nên cắm sạc vào Bên phía tay trái chúng tôi đã làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc này đi kèm với đó là một đoạn sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà ổ ổ điện của chúng ta là ở vị trí xa bếp thì vẫn không sao vì dây sạc dài tới 3 mét chúng ta cắm vào cái tôi sạc rồi cắm vào ổ điện để sạc thôi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

các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút ở đây sẽ để một phút thôi để thử cái hẹn giờ của cái thiết bị hẹn giờ này ổ cắm hẹn giờ đây bật bếp lên bước cuối cùng thì các bạn lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi bếp không còn nguồn điện nữa cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện và bếp của chúng ta nó sẽ khóa ra các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó ngoài ra khi mà các bạn sử dụng nước ga đồ bị nhật mà còn lửa của chúng ta nó hay bị đốm đỏ khi mà chúng ta nấu nướng có thể là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho lửa bị đỏ thì chúng tôi có bán kèm cho các bạn nếu mà các bạn các bạn muốn mua sử dụng một cái van ga 50 lớp như thế này giá bán là 130.000 đây là giá bán hỗ trợ để các bạn sử dụng kèm với bếp những nơi khác sẽ bán là 160.000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài hoặc là các như là Nhật Bản hoặc là các nước châu Âu nhưng mà đây là chỉ là sản phẩm hợp tác sản xuất giữa